Các bạn khoe với tôi rất nhiều về ứng dụng thông minh, thành phố thông minh, điện đường. Điện đường bao giờ mà đèn đỏ đèn xanh ở ngay tại thủ đô này, các tuyến phố chính, chưa nói cái phụ bên ngoài. Mà chừng nào cái chỗ đấy đông kẹt, giờ này thì bên này kẹt cứng bên kia thưa, mà đèn vẫn đếm 90 giây cố định. Đấy là chưa thông minh. Thông minh đến mức là người ta phải tính được lưu lượng đo khắc người ta tính ra máy tính nó tính nó điều chỉnh cái thời gian lúc nào xanh lúc nào đỏ liệu chúng ta có làm được không và liệu dân công nghệ thông tin có làm được không